gặp nhau vào một buổi chiều Không nắng không mưa Vừa gặp em anh đã có cảm giác thân quen đến lạ lùng Ánh mắt đó và nụ cười làm anh thấy vui hồi Và từ anh nhìn đó con tim anh rung động rồi gần em thật lâu để em hiểu thấu lòng này uhm, em à yêu anh đi hay ta cưới nhau xong về quê mua châu yêu anh đi hay ta cưới nhau xong cùng nhau chăn trâu yêu anh nhớ lâu bao giờ trôi lớn ta bán châu mua một con hôn đã thật ngầu hãy ta đưa nhau đi cao bằng chân chất một câu nói là hơn cả nước cất à, đất bù anh có bay gãy cánh vườn nhà anh thả bò bò đi lạc năm ngày mười đấy áo nhà anh thả cá cho cả xã nó vào mà câu mà được đấy Biết ngay mà Quê anh quê cài cấy Mẹ anh bảo cưới vợ phải chăm Không cần sinh, không cần rich Em chỉ cần thượng anh là đủ Anh vẫn luôn tự nhủ Rằng bản thân phải thật cố gắng Kiếm thật là nhiều tiền để cuộc sống em không phải Tất nhiên rồi Một chàng trai nhiệt huyết Có cố gắng và lòng đam mê Thôi đừng suy nghĩ nữa Yêu anh đi rồi mình cùng về Yêu anh đi hay ta cưới nhau xong Phải quê mua châu Phải quê mua châu Yêu anh đi hay ta cưới nhau xong Cùng nhau chân châu À thế à Yêu anh rồi châu lớn ta bán châu mua một con honda thật ngầu hãy ta đưa nhau đi khắp phố xa ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều em à làm người yêu anh nhé xong rồi mình cùng nhau viết nên một trang hồi ký thật đẹp không dám hứa giàu sang nhưng anh sẽ cố yêu hết lòng này ngoài vài câu tình ca ra anh chẳng biết nói sao cho em hiểu anh